mình bỏ chút thời gian đăng ký mình bằng cách như sau nha đã like một cái đăng ký nhấn vào biểu tượng cái chuông nhấn vào biểu tượng cái chuông Nhân xin cảm ơn mở thêm khi không bắt tiếng nhỏ rồi được mẹ tao muốn uống cái này sao chưa uống nước lên chắc muốn chết được còn ghét dám ăn trái này cái trái này chua lắm đây là sông lâu mà làm sao mà chua được đầu video mình xin ờ, kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị em mình một ngày mới ờ, an lành và vui tươi trong cuộc sống nha hôm nay mình ờ, xin chia sẻ quý cô chú anh chị em mình hai cái bài thuốc cái bài thuốc thứ nhất là có một số quý chị em yêu cầu lại về cái cái bài thuốc dưỡng da hết mụn và bài thuốc tan máu bụng tan mỡ bụng quý cô chú anh chị em mình à, mình có chia sẻ lên rồi những ờ, cô chú chị em có yêu cầu mình chia sẻ kỹ lời đây cho cô chú anh chị em ờ, những bạn nữ nắm bắt cho nó chính xác hơn nha bài thuốc thứ hai là bài thuốc về ờ, cái cuốn sách hôm nay mình có giới thiệu cuốn sách 150 bài thuốc của người y triều minh mạng đã đã lưu truyền lại hồi chào vua minh mạng đã sử dụng cái cái, cái những bài thuốc này lưu truyền lại quý cô chú anh chị em là bài thuốc cuối cùng mình chia sẻ bài thuốc vấn đề uh, cho những người uh, yếu sinh lý là tăng cường sinh lực là bài thuốc này nó có thể uh, giúp tăng tuổi thọ nè đó, nó giúp tăng tuổi thọ mà những người hấp hối uống lại uống những cái ly rượu thuốc này vô có thể sống thêm 36 giờ nữa rất là ok không quý cô chú anh chị em thì mình xin uh, cô chú chị em bỏ ra một ít thời gian để theo dõi kỹ cái, cái video mình chia sẻ lên nha thì đầu tiên mình xin chia sẻ về cái cái trái thanh long mà mấy chị em yêu cầu lại nè cái trái thanh long thì nó có một cái chất ừ, nó làm tan đi cái ờ, chất cholesterol xấu ở trong máu thành ra nó có cái cái độ tan mỡ bụng rất là cao thành ra mình ờ, bữa trước mình ờ, mấy video trước mình có nói nó, mình dùng tiệt kiều dùng tiệt kiều là như thế nào quý cô chú anh chị em là trước khi cô chú anh chị em mình ăn cơm đó cô chú anh chị em mình dùng màn hình nha mình dùng một trái thanh long nhỏ vậy đó khoảng ba bốn trăm gram thì cái cái trong cái bao bao tử cái dạ dày mình không còn chứa cơm không còn chứa chất béo nhiều nữa thành ra cái chất thanh long nó sẽ hòa hòa vô trong cơ thể mình nó sẽ làm tan mỡ bụng rất là nhanh đó thì cái đó mình gọi là cái tiệc kiều đó của chú anh chị em hiểu nha và cái thứ hai nó muốn làm ra đẹp da mặt thì cái ờ, cái trái thanh long quý cô chú anh chị em mình nên dùng trái thanh long đỏ xanh đỏ vàng hay là trắng cũng vẫn được đó thì anh chị em mình ờ, xây nhuyễn hoặc là giả nát ra đất ờ, vô cái cái cái khuôn mặt của mình thì nó sẽ làm chết cái, cái làm tan cái tế bào chết đó sáng mịn da mặt hết mụn ờ, rất là tuyệt vời luôn anh chị em mình thử đâu có tốn bao nhiêu tiền một quý salon lông có mấy ngàn mà thì cái bài thuốc thứ hai nữa này quý cô chú anh chị em mình ờ, lấy viết ra ghi cái bài thuốc giữ thuốc bắc này ra bữa hổm mình có chia sẻ là cái bài thuốc thứ nhất bài thuốc thứ nhất là cũng nhất dạng ngủ giao đó quý cô chú anh chị em hôm nay mình chia sẻ bài thuốc thứ hai thì anh chị em mình theo dõi cho kỹ bài thuốc thứ hai này rất là tuyệt vời nữa là cô chú anh chị em cái trò thứ hai đó anh chị em nhìn màn hình nha anh chị em mình lấy giấy kia nha thục địa năm chỉ đào nhân năm chỉ sa sâm năm chỉ bạch trực 3 chỉ đương quy 3 chỉ hồng không 3 chỉ bạch thược 3 chỉ hồi nãy là bạch trực cái này là bạch thược nha quý cô chú anh chị em tránh nhầm lẫn nha 8 trần bì 3 chỉ 9 xương khung 3 chỉ 10 cam thảo 3 chỉ 11 thục linh 3 chỉ 12 tầng dao 2 chỉ 13 tục đoạn thục đoạn 2 chỉ 14 mọc hoa 2 chỉ 15 cam kỹ tử 2 chỉ 16 xương trực 2 chỉ 17 độc hược 2 chỉ 18 khương hoạt 2 chỉ 19 đổ trọng 2 chỉ 20 đại hồi 2 chỉ 21 đại táo 2 chỉ 22 nhục huế 1 chỉ thì 22 bài thuốc trên là anh chị em mình theo dõi cho kỹ cách ngâm và cách sử dụng nha 22 vị thuốc kể trên ngâm với 2 lít rượu đế thật ngon không có còn nha quý vị ngâm 5 ngày là mình sử dụng được đó 5 năm này mình sử dụng được rồi lọc rượu ra mua ba lạng đường phèn ba lạng là 300 g đường phèn nấu với nửa lít nước pha vào rượu thuốc đã lọc ra uống à, một ngày hai lần sáng chiều nghe quý cô chú chị em trước khi ăn còn cái bả mình lọc ra mình còn cái bả mình mua hai lít rượu ngon ngâm lại nước nhì cũng phải pha với nửa lít đường phèn đã pha với nửa lít đường phèn như trên như y vài thuốc ờ, đầu tiên ờ, quý cô chú anh chị em như cách một nha nhưng thời gian ngâm thì tất cả quý cô chú anh chị em mình ngâm hai tháng mới mới được dùng cái cái cái ờ, cái cách hai này bởi vì cách một mình lọc ra mình lấy cái nước mình pha với đường phèn mình uống ngày hai cái hai chung còn cái cách hai mình ngâm phải hai tháng mình lấy cái bã mình ngâm hai tháng là nó sẽ ra hết những cái chất thuốc mình mới được dùng cái cái, cái cách thứ hai Người uống cho thuốc rượu bổ này Ngoài việc bồi bổ thần kinh, khí huyết, tăng cường sinh lực ra còn những tác dụng đặc biệt khác là bệnh nhân hấp hối có thể uống à, bệnh nhân hấp hối sắp chết uống vô nó có thể là sống thêm 36 giờ cũng như là một cái cái cái mũi thuốc hồi sinh như quý cô chú anh chị em quý cô chú anh chị em thấy rất tuyệt vời không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 tuyệt vời đối với những người ờ, có mang cái bệnh này và những người liệt dương yếu sinh lý nè Đấy. không có khả năng sinh con uống cái thang thuốc này một hoặc hai tháng mà có khả năng sinh con rất là cao với cô chú anh chị em thì mình xin ờ, chúc mừng ờ, toàn thể quý cô chú anh chị em này cuối video mình xin cô chú anh chị em mình bỏ ra một ít thời gian để ủng hộ kênh mình đăng ký đó, like chia sẻ đó, à, bấm vào biểu tượng cái chuông để à, mình thông báo lên những cái bài thuốc sau cho quý cô chú anh chị em cuối video thì à, xin chào tất cả cô chú chị em hẹn gặp lại